Chúng ta sẽ vẽ cọ bản trên nền móng màu đen. Tiếp tục những cánh xoay lượn. Mình sẽ nhúng 3 lần nhé. Mình đặt nằm cọ ra và mình xoay để nhúng 3 lần. cánh nó tròn và nó bè ra. Tiếp tục. Tô lại này cho đậm nét. À, các bạn vẽ một cánh xong rồi các bạn vẽ đủ hết ba cánh rồi các bạn mới tô lại nhá để đợi bột nó khô bạn tô lại thì nó sẽ đẹp nó đỡ bị lem hơn đấy tô lại thêm lần nữa này nó đậm nét hơn nó rõ hơn nhìn thấy nó có độ 3D hơn nhé Trường của Mona ở số 65 đường số 3 khu Cityland phường 7 quận Gò Vấp. À, số điện thoại là 0902 905 960. Ở cắn trên mình vẽ xoay tròn hai cắn luôn này. Có vẻ nhìn bắt đầu giống với bông gì các bạn nhận ra không? ở trong trường mình cũng ờ, trong trường Mona cũng đang có những cái khóa combo mi nhé cả nhà rồi ờ, khi mà mình ờ, học neo á mình học neo học chọn khóa neo thì mình sẽ được tặng chọn khóa mi rồi cái bên dưới nó nhỏ hơn này cũng nửa bánh xoay thôi tô lại này rồi đang trong trường mình cũng đang có những chương trình mà tặng cốp đồ cho học viên đến trường học đấy tặng cốp đồ rồi à, khi các bạn học nail rồi các bạn sẽ được học những cái phần về kinh doanh về nail sao cho đông khách đó thì bên trường Mona cũng đã tổ chức để tư vấn để chia sẻ cho các bạn những cơ hội kinh doanh à, làm sao để cho ờ, cửa hàng mình đông khách làm sao để giữ được khách uh, khách quay lại với mình nhiều lần gọi là khách hàng trung thành đó thì bên trường Mona vẫn có những cái khóa học uh, dành riêng cho các bạn trường của mình vào học Đấy, tình trạng của những chủ salon chủ, chủ tiệm bây giờ thì hay gặp về những vấn vấn đề như về uh, nhân viên này ai cũng than là tại sao nhân viên làm với mình một thời gian ngắn họ bỏ đi hết rồi họ mở tiệm giống như của mình rồi họ chia lương ít rồi họ không hợp vân vân đủ thứ lý do rồi um, vấn đề tài chính này um, kinh doanh uh, mình mình mở salon Ờ, không lời bao nhiêu cả rồi lỗ rồi sang tiệm rất rất rất là nhiều thì Mona cũng có một cái khóa học nhỏ nhỏ dành riêng cho những ờ, người muốn mở tiệm á, hoặc là những người đang có tiệm mà muốn nâng cấp tiệm mình lên muốn làm sao để nhân viên trung thành với mình với mình hơn làm sao để mà có thể quản lý được tiền uh, trong cửa hàng đấy cái vấn đề đó rất là quan trọng nha cả nhà các bạn học neo giỏi là một chuyện rồi các bạn là một người thợ giỏi vẽ đẹp hành nghề uh, rất là xuất sắc là một chuyện nhưng mà về quản lý về con người về tài chính và làm sao để ờ, có một tiệm neo đông khách giữ giữ chân khách hàng đến với mình thường xuyên chọn đời hơn thì cái đó mình cũng phải học nữa nha cả nhà mình cũng cần phải học nữa thì ở trong trường Mona có dạy các bạn những điều đấy và dạy những cái mà Mona đã làm được chứ không phải là chỉ là lý thuyết tất cả những gì mà Mona làm được Mona đều chia sẻ với các bạn hết bây giờ mình dùng cọ rau mình viền vào này và tư vấn cho bạn sắp tới đây thì Mona cũng làm thêm một cái việc là tư vấn cho bạn làm sao quy trình để mở một tiệm salon mình có thể tiết kiệm chi phí và phù hợp với túi tiền của uh, mình hơn tại vì một số bạn học viên than thở khi mà mở tiệm ra chi phí quá nhiều nó phát sinh lên so với số tiền dự tính ban đầu rất là nhiều đấy thì rất là đấy là cái phần rất là lo ngại của học viên của những người mà thợ neo mà muốn mở tiệm ấy cũng làm chủ ấy mình viền thì mình lấy ít bột thôi nha các bạn viền mỏng thôi đó duyên luôn cả cái lá mình chấm một chút vào dưới phần giữa con bông tạo thành một cái nhụy nhé Vậy là mình xong thêm một mẫu nữa rồi à, Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại